Đầu tiên thì à, mình sẽ cho sữa tươi không đường vào đun ấm lên Mình cho hết một lít sữa tươi không đường vào này Đun ấm lên Các bạn lưu ý là đun ấm nhé, không phải đun sôi Mình à, đun ở mức à, nhiệt độ thấp nhất Cho đến khi hỗn hợp Cho đến khi cái sữa này nó ấm lên thì mình luôn ở mức thấp nhất mình bật bếp mình để lửa nhỏ nhất này xong sau đó thì trong thời gian đợi cái à, sữa này sôi thì mình sẽ xử lý cái các nguyên liệu còn lại thì à, ở đây mình có trứng này mình sẽ cho trứng đường bột bắp vào quậy đều quậy đều lên sau khi mà mình thấy sữa đã ấm sữa thì mình thấy đã ấm rồi này thì mình sẽ um, đổ sữa từ à, chảo qua bên à, từ nồi qua bên à, hỗn hợp trứng đường và bột bóc đó khi mà các bạn thấy các bạn ngoái dần dần bột sẽ đặc vào như thế này này thì hỗn hợp nó sẽ đặc vào như thế này tiếp tục ngoái cho đến khi xong bánh nồi ạ bạn chú ý là phải ngoáy đều nhé nó không ờ, liên tục ngoáy nếu không thì ờ, nó sẽ bị cháy như thế nồi khi mà đun cái custard này thì chúng ta nên uh, sử dụng cái nồi mà có đáy hơi dày một chút bạn thấy thì đến khi mà nhân custard nó đã tương đối là đặc thế này rồi thì chúng ta sẽ cho thêm một ít bơ vào thứ nhất là vừa để nhân custard nó bóng thứ hai là nó sẽ tăng thêm cái độ ngậy cho vào quậy đều lên để khi tan hết bơ à, chúng ta sẽ quấy cho đến khi hỗn hợp bằng lại như này là được rồi này thì bây giờ chúng ta sẽ cho ra thau để cho nguội cho cái hỗn hợp nó nguội nguội bớt cái chỗ nhân này thì sẽ đủ sử dụng cho cái công thức lúc nãy mình hướng dẫn các bạn làm vỏ bánh ở bên trên sau khi như thế này xong thì chúng ta sẽ lấy màu bọc thực phẩm và chúng ta à, bọc à, tức là chúng ta bọc mặt dưới Rồi, các bạn đã thấy như thế thì mình sẽ sử dụng màng bọc thực phẩm sau đó mình sẽ bọc dưới đây có thể các bạn chưa quen bỏ như này để cho cái hỗn hợp này nó nhanh nguội mình sẽ bóc ở dưới như này đó sau đó mình để để đến khi hỗn hợp nguội thì chúng ta sẽ cho vào bao và phun vào bánh đó thì à, bây giờ bánh cũng đã được rồi thì chúng ta sẽ lấy ra khỏi lò chúng ta sẽ lấy ra khỏi lò và để nguội nguội khi nào um, đây khi mà trong lúc chúng ta lấy bánh ra chờ nguội thì chúng ta sẽ ngâm như thế này Đó, để lát nữa chúng ta sẽ bơm kem vào Đó, chúng ta cứ thế đâm lần lượt cho đến khi hết lát nữa kem à, được thì chúng ta sẽ bơm kem vào phía bên à, trong của bánh các bạn đã biết thì nhân custard sau khi mà mình để cho nó nguội thì bây giờ mình sẽ cho vào bát tam giác và mình sẽ phun vào trong phun nhân vào trong bánh mình sẽ phun như này và đây là thành quả cuối cùng các bạn à, hãy thử à, làm và có gì thì comment ở bên dưới à, video clip mình sẽ giải đáp các thắc mắc của các bạn nhé xin chào và hẹn gặp lại